Vâng, xin kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính. Tôi là kỹ thuật viên của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Và hôm nay tôi được về vùng đất Yên Mỹ Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang để lắp đặt cho anh Tuấn một dàn máy cắt Sinfa hai đầu mang nhãn hiệu F99 của công ty chúng tôi. Đây là máy là cái dòng cao cấp nhất của đời 09 với hệ thống chuyển góc đa góc gồm một góc 45, góc 90 và góc ngửa 135 độ đây là máy thiết kế với motor công suất 3 kW một đầu và hai đầu là 6 kW hệ thống piston kẹp phôi cũng như là chuyển góc và trụ bảo vệ hoàn toàn tự động mà hơi là piston kẹp phôi là piston đúc liền gồm có 3, 3 piston một piston ờ, đầu số 1 và hai piston kẹp ở đầu số 2 Đấy. và hệ thống thước thước inox và gắn trong thanh nẹp nhôm bắn trực tiếp vào thân máy ờ, thước và đèn chiếu sáng hỗ trợ cho anh làm việc ban đêm và đời dòng cao cấp này được có thêm một tính năng đó là hệ thống bơm dầu trực tiếp vào ray của lưỡi đường lưỡi ra đây là hệ thống ờ, bơm dầu và lưỡi và đây là piston chuyển góc piston chuyển góc thơ to và đây là thống piston đẩy lưỡi ra gồm có một piston hơi và một piston dầu để ta chỉnh lưỡi ra đều hơn và đây là thống bảng điều khiển bảng điều khiển thì hoàn toàn hệ thống hóa bằng tiếng Việt cho anh dễ dàng sử dụng kèm theo đó là một con máy quay đầu đố hay dao nhanh mang hiệu Factor đây là máy kế motor công suất 3 kW và hai piston kẹp phôi từ trên xuống và một piston kẹp nga hệ thống bảng điều khiển cũng hoàn toàn tự động bằng tiếng Việt đây là máy sau khi đã căn chỉnh hoàn thiện cho anh gồm bộ PMA và, vâng, và để hỗ trợ cho dàn máy đó là một con máy nén khí 200 lít mang thương hiệu Pegasus Vâng và đây là sản phẩm sau khi đã căn chỉnh cắt cho anh một bộ cánh là 4500 Vâng và anh em ai có nhu cầu mua máy xin hệ số điện thoại trên màn hình Vâng, xin cảm ơn